Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến soi kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến bóng đá nha. Thì anh em hãy ấn like cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh của Tiến để anh em có thể nhận được thông báo khi mà có video mới nhất nha. Ok, thì trước khi mà đến với cái video này thì uh, uh, uh, Tiến có đôi lời muốn gửi đến anh em. À, cũng như mà những anh em đã biết ấy thì các cái mã kèo mà tiến đẩy lên trên YouTube cho anh em chỉ là dừng lại ở uh, cái mức là kèo tham khảo thôi đấy tất nhiên thì sẽ có lúc thắng lúc thua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 à, không phải bị mất like mất cõi hết đấy thì anh em nhớ vào ờ, ấn à, đăng ký theo dõi kênh tiếng sau kèo này nếu mà anh em tìm tìm không ra được cái kênh uh, tiếng bóng đá thì anh em cứ vào cái kênh tiếng sau kèo anh em chỉ cần kéo xuống thôi là sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá của tiếng đấy ok thì uh, <coughs> thì cái thông tin liên hệ để để được vào nhóm cũng như là hướng dẫn cho anh chia sẻ anh em cái trang ấy thì anh em có thể uh, tìm đến Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram Tiến có để phía dưới góc màn hình ở video ờ, này này đấy à, ok giờ thì quay lại với cái video ngày hôm nay Tiến sẽ tiếp tục soi kèo phân tích cho anh em ờ, một cái trận đấu tại bảng B à, giải vòng chung kết U20 châu Á đây trận đấu giữa U20 Việt Nam với U20 Iran thì cái trận đấu này này được diễn ra vào lúc 17 giờ chiều hôm ngày hôm nay nha anh em <clears throat> Ok, trước tiên thì Tiến sẽ cho anh em xem qua về cái bảng xếp hạng ở bảng B tại giải đấu này nhé à, ok đây hiện tại thì ờ, U20 Việt Nam đang đứng đầu bảng B này với 6 điểm ờ, có được sau hai trận thắng vừa qua trước Australia với Qatar à, còn ở cái vị trí thứ hai là U20 Australia đấy còn lần lượt tiếp theo là Iran với Qatar à, thì anh em có thể thấy này U20 Việt Nam mới chính là cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất tại cái vòng bảng U20 châu Á lần này thì thì sau hai cái lượt trận đã đá tại cái bảng B à, thì cái đội bóng của huấn luyện viên à, Hoàng Anh Tuấn đã lần lượt đánh bại à, U20 Australia này à, với tỷ số 1-0 và mới đây là tiếp tục à, thắng U20 à, Qatar với tỷ số 2-1 đấy và có thể nói là những cái đối thủ này được đánh giá là mạnh hơn rất là nhiều so với đội tuyển U20 Việt Nam nha anh em à, anh em xem này tuy được xếp là cửa ở đội ở cửa dưới nhưng mà ở trận đối đầu với U20 Australia thì thì à, đội tuyển Việt Nam đã làm rất là tốt à, dù cho cái tỷ lệ kiểm soát bóng của U20 Việt Nam ấy chỉ là 33% so với 67% của U20 Úc mà thôi nhưng anh em có thể thấy là uh, Úc tuy kiểm soát bóng hoàn toàn nhưng mà chỉ có để tung ra được 4 cái pha dứt điểm mà thôi đấy còn Việt Nam chỉ kiểm soát bóng bằng 1 phần 3 của Úc nhưng uh, anh em thấy đấy những cái cầu thủ trẻ Việt Nam đã tung ra được đến 9 cái pha dứt điểm này cùng với đó là ba cú sút ờ, trúng đích gây nguy hiểm và đã mang về được ờ, một bàn thắng trước U20 Úc. À, thì cái bàn thắng sớm này cũng là cái kết quả cuối cùng của cái trận đấu này và đã mang về 3 điểm cho U20 Việt Nam luôn. Đấy. À, và tiếp theo đó là cái trận đối đầu với U20 Qatar. Đấy thì cái trận đấu này Việt Nam cũng được xếp là cái đội ở cửa dưới nha anh em. À, nhưng mà chính Việt Nam mới là cái đội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước U20 Qatar à, với cái tỷ lệ kiểm soát bóng là vượt trội hoàn toàn với 57% này so với 43% của Qatar à, và U20 Việt Nam đã tung ra được đến 10 à, pha dứt điểm với 6 cú sút à, trúng đích so với 9 pha dứt điểm à, của Qatar đấy và sau hai cái trận thắng tuyệt vời này thì cùng với 6 điểm có được ấy thì thì U20 Việt Nam tạm thời đứng ở vị trí số 1 bảng B à, đấy. nhưng mà dù vậy thì U20 Việt Nam vẫn chưa thể giành được cái vé đi tiếp nha anh em đấy theo cái cục diện bảng đấu hiện tại này thì uh, U20 Việt Nam phải giành được ít nhất là một điểm một điểm trước U20 Iran ở trận đấu ờ, cuối cùng này ờ, để Việt Nam có thể thẳng tiến vào vòng trong với cái vị trí đầu bảng B. Ờ, vì hiện tại anh em xem này, U20 Úc cùng với Iran có cùng 3 điểm và xếp sau Việt Nam. Đấy, và Úc chỉ cần thắng Qatar từ hai bàn trở lên vào cái trận đối này thôi thì thì chắc chắn là Úc mới là cái đội đầu tiên giành cái vé vào vòng trong ở bảng B này với à, 6 điểm có được. Đấy, còn ở cái trận đấu giữa Việt Nam với Iran ấy à, nếu như mà Việt Nam thắng hoặc kết thúc trận đấu về cái tỷ số hòa trước Iran thì à, Việt Nam sẽ bước tiếp với cái tư cách là đầu bảng B còn Iran thì sẽ bị loại khỏi cái giải đấu này à, còn nếu như cái trường hợp Việt Nam thua Iran và Úc thắng Qatar với cách biệt từ hai bàn trở lên thì à, chính Việt Nam mới là cái đội bị loại khỏi cái giải đấu này nha anh em đấy và một ở một cái diễn biến khác nữa ngay cả khi mà Việt Nam thua ở cái trận đấu này à, xong thì ờ, U20 Úc không thể đánh bại được U20 Qatar ở cái trận cuối cùng thì à, ờ, U20 Việt Nam vẫn có cái vé đi tiếp Tuy nhiên thì chắc chắn là những cái chiến binh sao vàng sẽ không muốn đặt mình vào cái thế là mạo hiểm đâu à, Và chắc chắn là họ sẽ chiến đấu hết mình ở cái trận đấu tối nay trước U20 Iran Đấy, còn về phần U20 Iran thì à, đội bóng này, à, cái đội tuyển này bước vào cái trận đấu à, với cái tâm lý không được tốt nha anh em khi mà U20 iran này vừa để thua 2-3 trước U20 Úc à, và trước cái đối thủ thi đấu à, à, một cách là khoa học này và giàu thể lực như là U20 Việt Nam thì à, thì chắc chắn là Iran sẽ gặp à, không ít khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm 3 à, điểm trong cái cuộc đối đầu này nhưng là nếu mà xét về tổng thể thì à, Iran vẫn là cái đội bóng mạnh hơn Việt Nam rất là nhiều điển hình như là cái việc à, nhà cái đã đưa ra mức chấp cho Iran rất cao trước Việt Nam lần lượt với các mã kèo chấp này uh, chấp nửa trái này rồi chấp 0.75 uh, ờ, cũng như là cái tỷ lệ kèo uh, tỷ số này đặt 1 ăn uh, 4.8 cho Iran đấy với chiến thắng 1-0 à, và ngược lại là 1 ăn 12 cho Việt Nam nếu mà giành chiến thắng 1-0 với Iran đấy thì qua các cái tỷ lệ kèo này anh em có thể thấy là nhà cái đang đánh giá rất là cao một chiến thắng một chiến thắng dành cho U20 Iran đấy và và và tất nhiên là trước giờ bóng lăn thì chắc chắn là nhà cái sẽ đưa thêm cái mã kèo là U20 gan chấp một hòa trước Việt Nam nhé anh em tại vì ở trận đấu này mình đã nhận định khá sớm nên hiện tại chỉ có hai cái mã kèo chấp này cho anh em thôi đấy à, nhưng mà nhìn vào cái mã kèo này cũng như là cái phong độ ờ, cái phong độ và cái lịch sử đối đầu của hai đội ấy à, thì Tiến sẽ có niềm tin vào một cái kết quả có lợi cho U20 Việt Nam ờ, nhiều hơn thì anh em thấy đấy sau hai cái trận mở màn ở giải đấu này này thì à, U20 Việt Nam đều được coi là cái đội cửa dưới nhưng à, bất ngờ lại à, Việt Nam lại toàn thắng trong hai cái trận đấu này đấy vậy thì không có lý do gì mà để anh em không đặt niềm tin vào U20 Việt Nam một lần nữa đúng không à, ok thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo để cho anh em tham khảo ở cái cuộc đối đầu này à, thì đây mã kèo U20 Việt Nam được chấp 0.75 cả trận này cùng với việc là anh em lót tỷ số uh, 1 với cái mã với cái tỷ số là à, không một dành cho gan cho Tiến đấy à, còn riêng những cái mã kèo vip kèo chuẩn thì tiến sẽ đẩy lên trên nhóm cho anh em vào còn cái mã kèo trên youtube chủ yếu để cho anh em tham khảo mà thôi à, ok còn những anh em nào ấy mà đang cần một cái trang chơi uy tín à, hoặc là muốn vào nhóm tiến bóng đá để cùng à, đầu tư à, một cách hiệu quả nhất vào cái bộ môn banh bóng này thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái số telegram tiến có game à, phía dưới góc màn hình ở cái video này đấy thì ờ, ok tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây nha uh, anh em uh, nhớ ấn cái like video này và đừng quên là ấn nút đăng ký uh, theo dõi kênh tiếng bóng đá này cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo để anh em có thể nhận được thông báo khi mà có video mới nhất à, và tiến cũng xin chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nha